các bạn chào mừng ờ, các bạn quay trở lại kênh ờ, ẩm thực và cuộc sống của mình ở khu kia là bưởi các bạn <clears throat> bây giờ đang ra quả sắp sửa ăn được rồi Đó, mình trồng rất nhiều cây ăn quả ở khu vực vườn mình hôm nay mình ờ, lại tiếp tục làm vườn chăm sóc cây cối mình sẽ phải phát dọn cho nó sạch sẽ kia các bạn có cái bụi tre nó mọc lên mà nó lan ra đây nó lấn hết những cái cây ăn quả của mình những cái bưởi rồi cây uh, ờ, ổi cái mít của mình trồng đấy các bạn đó mình sẽ phải phát dọn đi cho nó sạch sẽ kia chỗ kia là chỗ cái mít thì chỗ bờ rào mình phát buổi sáng mình phát phát <clears throat> gọn gọn rồi bây giờ buổi chiều mình tiếp tục phá cái gốc tre bên này Đó, những cái cây cây tre mình sẽ chặt phá đi các bạn và những cái cây làm củi được thì mình sẽ giữ để làm củi còn cây tre thì mình sẽ <clears throat> chặt phá và ở đây thì mình cũng lúc ờ, sáng mình phá được một ờ, khóm đấy rồi đấy. đây mình sẽ chất đống lại trong đầu mình à, à, sử dụng làm à, dàn để leo hoặc là mình à, có thể làm những cái dụng cụ khác ở bằng tre còn à, mình sẽ phá bỏ cái mũi tre kia đi không sử không cho nó mọc lên nữa mình sẽ chặt chặt từng cây và mình sẽ kia có cây bưởi nó không thể lên được Đấy, cùng trồng với mấy cây bưởi bên này mà mấy cây bưởi bên này nó lên cao lên đẹp có quả đẹp hết rồi mà cây bên kia không lượt lên được nó vướng gốc tre rồi bây giờ mình sẽ phá bỏ khá là mệt các bạn mình nghỉ giải lao một chút nước nước lá cây rất là tốt cho sức khỏe mình để trong chai này nó có màu ờ, vàng vàng uống nước nghỉ ngơi một chút xong mình ờ, sẽ làm nốt phút điều thuốc điều thuốc cậy mồ hôi mình ra các bạn thời tiết hôm nay nắng nắng nóng khá là mệt mình đã phá tan cái bụi tre này rồi các bạn Đấy. bây giờ thì ờ, không muốn cho nó lên mầm nữa để diệt nó triệt để các bạn mình sẽ phải tưới vào nó một cái dung dịch ờ, muối pha với nước mình tưới lên là muối nó sót nó sẽ có nhiều cái để mà hạn chế cái mầm cây nó phát triển bây giờ mình ờ, lấy cái ô ra nước này các bạn đừng đừng nước sau đó cái muối muối hột Đấy, muối hột mình cho vào đây mình à, hòa tan cái muối hột này vào cái nước này Đấy. mình quấy hòa tan lên cho nó đều lên cho nó tan cái hột muối lên các bạn xong mình à, sẽ tưới tưới vào cây thì uh, gốc cây này nó sẽ chết nó sẽ không uh, còn mọc mầm sinh sôi này nở nữa mà mình sẽ diệt tận gốc luôn